Hello, xin chào anh em Vâng thì à, mình đang có những chiếc iPhone 12 Pro đấy nhá Đó anh em nhìn nhá Khác cái là nó vuông vuông đúng không Đó đây là những chiếc iPhone 12 cũ mà bên mình đang bán 12 Pro nhá 12 Pro cũ mà mình đang bán này Đó, Hiện tại bây giờ máy cũ nhiều lắm Mà lại còn rẻ nữa Bây giờ nó là năm 2022 à, Máy này thì ra mắt từ tháng 9 năm 2020 Đến bây giờ là gần 2 năm rồi À, thế đây là những chiếc máy làm máy cũ rất là nhiều và hiện tại rất là rẻ và tất nhiên rồi video này thì mình sẽ làm một cái clip giới thiệu và hướng dẫn cho anh em mục đích của mình chính là uh, hướng dẫn anh em cái chọn mua máy thôi nhưng mục đích phụ là quảng cáo thương hiệu bên mình đó thì hiện tại bên mình đang bán chiếc máy này rất là rẻ nhé giá hiện tại chiếc máy này thì um, anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình chưa đến 20 triệu hơn 19 triệu là anh em đã thể sở hữu một chiếc máy quốc tế đẹp long lanh như những chiếc máy mình đang có trên bàn này rồi đó đó là cái lý do mình muốn giới thiệu thương hiệu ở đây bởi vì hiện tại mình đang máy mà chiếc máy này rất rẻ em có thể lựa chọn nhiều thương hiệu khác lớn hơn hoặc nơi bán máy cũ khác thì bây giờ nó phải trên 20 triệu cơ nhưng mà bên mình bán máy này chưa đến 20 triệu đó thì uh, là cái mức giá rẻ nhất nhé còn những chiếc máy thì vẫn hơn 22 triệu đó là chuyện bình thường những máy rẻ ở đây là như nào là những chiếc máy mình đang cho anh em xem này là những chiếc máy đến từ thị trường Hàn Quốc và 99% lai lưu luôn có nghĩa là có cái pin cao có pin thấp và là 128 gb nhá đó thì giá của nó chỉ chưa đến 20 triệu thôi đó. thì Hàn Quốc vì sao nó lại rẻ như vậy nó khác Mỹ ở điểm nào thì uh, bây giờ video này mình sẽ nói mọi người cùng xem nhá đó thì đầu tiên thì mình nói này máy Hàn Quốc hay máy Mỹ hay máy bất kỳ nước nào ấy thì nó đều là 12 Pro và nó chả khác nhau thế nào cả đó, khác nhau ở đây uh, nhiều cái anh em thấy quảng cáo là hàng ờ, Singapore giá 2 triệu rồi nó khác thôi Đấy, nó còn 12 Pro cả tất cả thị trường thế giới nếu mà là hàng chuẩn không phải là hàng Singapore trong hộp kép nhé thì nó giống hệt nhau nó giống hệt nhau thôi nó chẳng khác nhau thế nào cả nó chỉ khác nhau về cái phần mềm nó khác nhau về cái những cái tiêu chuẩn của cái nước đấy người ta đề ra thôi nó chỉ khác nhau như vậy thôi à quên mất hàng Mỹ thì nó khác một chút xíu nữa bởi vì hàng Mỹ nó có thêm ăn tiếng 5G bên đấy ăn tiếng 5G CMA ấy, thì nó sẽ khác một chút xíu nữa tí mình sẽ chỉ anh em cụ thể à, thì uh, cái nó rẻ ở đâu nó rẻ ở một cái là đó là máy Hàn Quốc hiện tại là nó không tắt được âm chụp ảnh chỉ trừ bật chế độ live photo lên thì nó tắt được chụp ảnh thôi còn nếu mà chúng ta chụp ảnh bình thường tắt bật chế độ rung chúng ta vẫn có tiếng cạch cạch âm chụp ảnh bởi vì ở bên khu vực là Hàn Quốc với cả Nhật Bản ấy cả nước Nhật Bản nó bị như thế luôn nhưng Nhật Bản nó không rẻ thế là mình không muốn làm video về máy Nhật Bản làm gì cả mà Nhật Bản nó gì nó giá ngang với Mỹ rồi đó vì sao nó lại làm như vậy thì mình nghĩ là có lẽ là do cái văn văn hóa bên đấy nó hay chụp trộm hay chụp lén ở những khu vực công cộng ấy thành ra đất nước đó thì người ta mới làm cái là không tắt âm chuẩn đi cả cả máy Samsung ở Hàn thì chúng ta không tắt âm chuẩn nhưng mà vì Samsung là nó quá là nhiều mà mọi người không soi nhưng mà iPhone mọi người rất soi cái tính năng đấy chính vì vậy mà chả hiểu sao máy Hàn nó cứ rẻ mà cứ rẻ thì mình cứ bán mà cứ bán anh em cứ mua dùng thôi anh không quan trọng vấn đề tắt âm chuẩn bởi vì chúng ta sẽ có cái thủ thuật để tắt âm chuẩn mà thì bây giờ thì ờ, đi vào vấn đề mà mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc máy chuẩn nhé Vậy thì nó dễ hơn máy hàn mình nó sơ qua như vậy thì mình sẽ làm chi tiết thì bây giờ chúng ta sẽ đi mua một chiếc máy chuẩn thì chúng ta được biết ấy, iPhone thì nó vẫn là một trong những chiếc điện thoại thuộc dạng cao cấp đẳng cấp đến bây giờ rất nhiều chị em rất nhiều nói chung là nói iPhone thì ai cũng biết rồi thì hiện tại bây giờ xịn nhất nó là iPhone 13 Pro Max xịn nhất là 13 Pro Max nhé thì nó mới ra mắt vào tháng 9 của năm 2021 còn 12 thì nó là đời trước nhưng về hình dáng và thiết kế thì gần như nó không khác gì nhau nó không khác nhau đâu thế nên chiếc 12 này nó vẫn được ưa chuộng rất là nhiều đó thì chiếc 12 Pro này so với những chiếc 12 Pro Max nó khác nhau như nào thì đơn giản thôi nó chỉ to hơn thôi nhá đây là chiếc 12 Pro Max này và đây là chiếc 12 Pro mình sẽ bỏ qua một bên nhá mình sẽ xếp sang một bên này mình sẽ cẩn thận bởi vì đây là những chiếc máy mà cũng giá tầm gần 20 triệu cơ không phải là ít tiền đối với một số người nó không phải đáng bao tiền cả nhưng đối với mình bản thân mình bán điện thoại đây nó sản phẩm rất là đắt tiền đó mình coi như vậy bởi vì bản thân mình đang dùng cái chiếc điện thoại chỉ có mấy triệu mà đấy nhá nó chỉ khác cái 12 Pro Max hay 13 Pro Max là nó nhỏ hơn một chút xíu thôi đây đó thì 12 Pro này nó nhỏ như này nhé còn đây là 12 Pro Max 12 Pro Max thì mình đã làm video nhiều rồi mình sẽ sắp tới mình có hàng Hàn về đấy nó rẻ thì mình sẽ làm video khác sau còn bây giờ mình sẽ giới thiệu 12 Pro nhá đây thì nó bé như này và 12 Pro thì cũng như 12 Pro Max ấy, thì là nó có những chiếc máy màu sắc như này nhá nó sẽ có bốn màu nó sẽ có bốn màu cái màu đặc trưng nhất của con 12 Pro đó là hai 22 Pro Max đó là cái màu xanh này đó, màu xanh uh, lam Đó, sang 13 thì là xanh khác rồi tiếp nữa là cái màu cơ bản xuyên suốt từ các đời iPhone từ trước đến nay hay có đó là cái màu trắng viền bạc nha Đó, cái màu mà được mọi người ưa chuộng màu của châu Á đó là màu vàng gold đây là cái cơ bản đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều màu này 13 Pro Max cũng ra màu này 13 Pro Max ra màu này và cái màu mà gọi là cái màu giản đơn nhất cho những người không quan trọng về màu sắc và thích cái sự yên tĩnh thì sẽ là cái màu đen như này màu xám như này đó thì 12 Pro Max cũng như 12 Pro ấy, là nó chỉ có bốn màu như này thôi nhé thế nên là khi anh em đi mua máy ấy, mà có thấy cái màu xanh nhạt ấy, thì đấy là 13 Pro Max à 13 Pro chứ còn 12 Pro đó 12 Pro chỉ có màu này thôi còn nếu mà anh em mà thấy cái màu nào ví dụ màu đỏ hoặc màu vàng ấy thì nó không phải là 12 Pro mà nó chỉ có bốn cái màu như này thôi đó, nha nó chỉ có bốn màu này thôi đấy là cái lưu ý mà khi chúng ta đi mua hàng còn về hàng Hàn Quốc để phân biệt giữa hàng Mỹ thì ờ, dễ thôi hàng Hàn Quốc và các hàng nước khác thì bên trên sau lưng máy đều giống hệt nhau thì ở đây là mình có chương trình Tết ấy, thì mình sẽ bóc ra cho mọi người hình dung nhé đây này các màu là sẽ giống hệt nhau thôi nó không sau lưng nó sẽ giống hệt nhau nó không có khác nhau một tí nào cả sau lưng nó sẽ không in bất cứ một cái gì cả đấy mình thì mình chưa cầm được trên tay một con bản châu Âu nào hay là mình có cầm rồi nhưng mình không để ý nhưng mà cũng gần như vậy nó không có một cái ký tự nào sau lưng này nhiều khách hàng lại bỏ tại sao ngày xưa nhớ là iPhone nó có in cái thông tin đằng sau lưng mà những in thông tin đằng sau lưng ấy thì nó chỉ có um, iPhone 7 uh, thôi à, sang iPhone 8 rồi nó chỉ còn chữ iPhone sang iPhone Ticket uh, Max chỉ còn chữ iPhone nhưng sang đến iPhone 11 là nó bỏ chữ iPhone đằng sau lưng rồi nó chỉ có trơn này thôi bản iPhone 11 ấy thì nó bản châu Âu thì nó có thêm một cái ký tự hình tam giác ở đây nhưng mà bản 12 thì mình chưa thấy một con nào có một cái ký tự ở đấy Thế nên là lưu ý là sau lưng của chiếc iPhone 12 Pro nó chỉ có cái logo quả táo nằm ở giữa thôi nhá. Đây này. Chỉ có logo bốn màu như này và chỉ có logo quả táo nằm ở giữa này và các logo nó sẽ có màu tương tự như cái màu lau lưng và nó in bóng lên và nó sẽ được in chìm chứ không phải in nổi nhá. Thế khi đưa máy mà nhìn thấy in nổi lên thì chắc chắn nó là hàng fake rồi nhé một cái vấn đề để nhận dạng hàng fake tiếp nữa nhận dạng hàng fake tiếp nữa nhé thì cái concept của iPhone 12 khi mà ra mắt ấy thì đã được Apple làm nhái và có được Trung Quốc làm nhái Apple từ trước khi Apple ra mắt trước khi Apple ra mắt chính thức ấy, thì đã được làm nhái rồi thế khi mà Trung Quốc làm nhái ấy, thì họ lại không chú ý đến cái màu sắc đến bây giờ thì vẫn nhiều máy người ta làm nhái chuẩn rồi nhưng trước đấy những cái máy không chú ý đến màu sắc của camera của camera thế nên là những cái chiếc iPhone 12 Pro ấy mà có cụm camera toàn bộ là màu đen đấy, toàn bộ là màu đen ấy không theo màu lưng máy nhé thì đó là hàng fake hết à, khi đi mua máy ở trên mạng thì hàng cái mua máy trực tiếp là thì anh em cần lưu ý như vậy cái này thì mình nói cho có thôi chứ tại vì bây giờ mình anh em chúng ta cũng đều rất là thông thái khi đi mua hàng rồi thế là chỉ những cái bác nào mà các bác rất ít tiếp xúc với những cái máy này các bác ở vùng sâu vùng xa thì các bác cần lưu ý xem video này của mình các bác phải nhận diện như vậy nhé thì những chiếc iPhone 12 Pro xịn thì cái màu của camera này nó là một cái lớp kính bên trên và cái màu nó sẽ là cái màu của cái lắp lưng luôn đó như này nhá màu xanh này màu trắng này màu vàng này và màu đen nó phải chuẩn như vậy chứ không phải là đen cả cục đâu nhé đó và camera của iPhone 12 ấy, thì nó sẽ là bốn cụm bốn camera gồm ba camera lồi lên như này và một camera ẩn như này nhé thì bên trên là đẹp flash đấy chuẩn nó phải như thế thì khi mua máy hay uh, mua online để yêu cầu chụp ảnh thì chúng ta đều phải lưu ý là như vậy đó là mặt sau lưng của máy đấy cả táo và tiết này chúng ta lưu ý nhé là màu sẽ là theo cái màu của lưng máy luôn đó còn mặt trước thì sao đây mặt trước thì đến iPhone 13 đến bây giờ vẫn chưa bỏ cái thỏ mặc dù cái tay thỏ nó bé hơn thôi vẫn chưa bỏ được thế là khi chúng ta cùng xem mặt trước ấy thì chúng ta cùng lưu ý nhá là tất cả những chiếc iPhone 13 Pro 12 Pro thì chúng ta đều nhìn thấy là tay thỏ nó như thế này và cái viền mỏng cạnh của tay thỏ và cái cạnh của màn hình rất là đều nhau nhé khi mà mình tắt màn hình đi ấy, thì nó đen là một khối luôn nó tưởng chừng như là một chỉ là một miếng đen ở trên mặt thôi đó, thì mới là màn chuẩn chứ nhiều khi là đi mua để chụp ảnh đi cho anh xem thử cái màn như nào thì cái màn xung quanh này chúng ta nhìn rõ cái viền kể cả tắt màn hình đi chúng ta nhìn rõ cái viền này thì đó là hàng fake đó là màn rẻ tiền đó là màn LCD thôi đó không phải hàng xịn hoặc là khi chúng ta bật máy lên nhé vào cái viền màn nó không đều nhé cái viền này nó đều suốt luôn xuyên suốt là nó đều nhau tăm tắp luôn nếu như cái dưới là dày hơn cái cạnh nó mỏng hơn đó, hoặc cái hai cạnh nó mỏng khác nhau thì chắc chắn đó là màn vấn đề rồi chắc chắn đó là màn vấn đề khi chúng ta đi mua máy à, thì để khi mà chúng ta xem hình dáng ở mặt trước và sau là chúng ta nhận diện được là cái máy nó như thế nào rồi bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết hơn vào cái màu sắc nhé thì thứ nhất thì ở đây mình sẽ nói này tất cả những máy mình bán ra ấy tại hệ thống bên mình mình có rất là nhiều mã trong đó là có mã 99 và mã lưu nó chỉ khác nhau vấn đề pin thôi mã 99 thì mình sẽ để là pin dưới 92 phần trăm còn mã lưu thì mình sẽ để pin là trên 92 phần trăm chắc chắn là một điều là pin 100% của những chiếc máy này bây giờ rất là hiếm nhá không phải là nhiều đâu đã đi mua máy cũ mà pin 100% bởi vì nhiều khách hàng dùng máy iPhone 13 hay iPhone 12 một tháng là đã mất khoảng 1% hoặc tí 2% pin rồi có nghĩa là tình trạng pin tí mình sẽ chỉ chi tiết bên trong là 99 hoặc 98 rồi thế nên là máy mà đã ra mắt được mấy năm gần 2 năm rồi thì đòi hỏi được pin 100% nó khá là hiếm cái đấy là gần như là mò kim đáy biển hoặc có mò được thì không khéo phải múa vớ phải cái con máy nó nó là cái hàng bị lỗi trong nó fix lại pin rất là nguy hiểm nhá đó thì chúng ta tí cái đấy mình sẽ nói sâu vào đấy còn bây giờ chúng ta sẽ qua hình thức trước này thì khi mà những chiếc máy bên mình bán ra thì màu sắc hình dáng mình vừa nói là pin cao hay pin thấp và nhưng mà tất cả là mình máy cũ mình bán ra rất là đẹp đó rất là đẹp cho còn đã là mã 95% thì nó xấu hẳn rồi thì mình bán rẻ hẳn luôn rẻ hẳn vài triệu luôn nó chỉ bây giờ mình có chắc chỉ 17 triệu thôi đó mình nói thẳng là như vậy nha còn máy 99 hay máy Lalium nó phải đẹp như này này tất cả các cạnh rất là đẹp này đây tất cả cạnh rất đẹp nhá đó tất cả cạnh rất rất là đẹp như này này đó màu sắc của nó đẹp lắm đây nhá ví dụ như màu bạc này màu bạc sẽ là màu trắng bạc à, màu, màu bạc sẽ là màu inox màu của thép này không màu lốc màu, màu thép này đó, màu vàng nó sẽ là màu vàng kim như này này giống như vàng hay 18k hay là à, vàng 24k đấy vàng 18k đấy kiểu kiểu như vậy này màu đen xám nó sẽ là màu đen bóng và màu xanh như này khi đi mua máy thì chúng ta lưu ý như vậy nhé màu lưng màu lưng và màu viền nó phải tương đồng với nhau màu đã lưng là xanh màu viền nó phải là viền xanh lưng là xám thì viền phải là viền xám lưng là vàng thì viền phải là viền vàng và lưng là trắng thì viền phải là viền bạc thì để khuyên anh em cách mua máy thì anh em muốn màu bền nhất thì mua màu bạc bởi vì màu bạc là màu thật không phải màu mạ còn những chiếc màu máy màu như này đa phần là màu mạ thôi thế nhưng màu bạc chúng ta làm xước đi chúng ta đánh nó lại bóng lại như thường nó rất là bền cái màu bạc này đó mà lại giá còn rẻ hơn màu vàng hay màu xanh hay khuyên anh em bật mí anh em là như thế nhá mình cũng thích màu bạc lắm đánh nó lại bóng lại như thường đó thì khi chúng ta nhìn cái viền ấy thì đồng nghĩa về chúng ta sẽ nhìn những cái nút thì mình thấy rất là hay ở một điều là chiếc nút có những chiếc 12 sẽ là màu rất là đều ví dụ như 11 Pro hay 11 thường thì dùng sau này bằng nhôm ấy thì chúng ta dùng nhiều thì có thể cái nút nó sẽ bị bạc đi hơn nhiều một chút Đấy, nhưng mà những chiếc iPhone 12 thì màu rất là đều và không bao giờ bị bạc đi nhiều chúng ta chỉ nhìn thấy cảm giác nó chỉ hơi lồi lên chúng ta nhìn thấy một cảm giác như là một khối và nó chỉ làm lồi lên được điêu khắc làm lồi lên thôi chứ nó không phải là hai khối rời nhau đó nhưng khi chúng ta sờ vào nó rất là chắc chắn nhé rất là chắc chắn luôn và chúng ta ấn nó rất là đều nhau này thì mới là phím chuẩn này chứ còn nếu ấn vào cái phím thì nó bị uh, cứng hơn một phím thì nhẹ hơn thì đã bị sửa rồi đã fix rồi đó hoặc đã bị lỗi rồi chúng ta phải sờ rất là đều nhé Đấy, cái gạt rung như vậy này khi ta gạt xuống thì cái này nó sẽ màu đỏ này đó màu đỏ này đây này đó bốn vào được như thế thôi để đồng mở nhé và lên này đó máy phách thì nhiều khi gạt rung này nó không chuẩn nó hơi bị lệch nó không được thẳng hàng như máy xịn đó là cái phím hay là cái phần khai sim nhé phần khe sim này nó làm đều tăm tắp này cảm tưởng như là là là một cái điêu khắc vào đây thôi chứ không phải là một khối giòi nhé đó mình nói lại đó khe sim rất là liền luôn chúng ta ấn chặt khe sim vào chúng ta cảm nhắm mắt chúng ta vuốt chúng ta cảm thấy hơi nhẹ nhẹ thôi chứ nếu mà khe sim nó thụt quá thụt xuống nhé hoặc là khe sim nó cao quá thì không phải khe sim xịn đó em lưu ý là như vậy mọi người lưu ý như vậy nhé tiếp nữa là chúng ta sẽ đặt sang bên này đây là cách phân biệt giữa hàng mỹ và các hàng nước khác này thì riêng hàng mỹ nó sẽ có một cái phần nhựa ở đây thì được nói được được nhà sản xuất người ta báo là đây là cái anten 5G ở bên Mỹ chỉ có bên Mỹ nó có cái này thôi. Thế tất cả những máy sản xuất tất cả các nước khác ấy, thì nó đều không có phần nhựa này. Chỉ riêng phần Mỹ nó có cái này thôi. Màu gì cũng thế thôi. Đấy, ba chiếc máy này của mình là ba chiếc máy Hàn, còn đây là chiếc máy Mỹ nhá. Đó, thì chỉ có Mỹ nó có cái này thôi lưu ý nhá, chứ còn nếu mà máy kiểm tra bên trong là mã Hàn, mã LL cái K à, máy máy KH cái K mà lại có cái này thì đây là vỏ của Mỹ, không phải vỏ chuẩn nhá. Đó, lưu ý là như vậy này. Đó, tí chúng ta sẽ xem được cái vỏ chuẩn hay không đó tiếp nữa là chúng ta sẽ xem đến cái phần nhựa là cái phần anten của sản phẩm của sản iPhone này, này anten wifi như iPhone 6 ấy thì nó sẽ là cái phần nhựa của các màu như này thì cái như màu này nó sẽ tương đồng với màu màu của lưng nhé đây à màu của của của, của, của cái nhựa ờ, viền nhé đây hai màu này giống nhau này đây màu sẽ tương đồng nhé đấy vàng này xanh là xanh là xanh này bạc là xám à xám là xám này vàng là vàng này và bạc là trắng này đó các màu sắc như vậy nhá đây này đây cũng vậy này màu sẽ tương đồng hết đó đây không biết là đây chỉ là bẩn thôi đó. cái màu nhựa đấy nó sẽ là cái màu nhựa của cái chân sạc luôn nhá bên trong này đó thì như vậy nhá đó là cái viền như vậy cái phần nhựa phải giống nhá màu tất cả các màu nhựa đều nhau hết đây này đó đều nhau hết thế nữa chúng ta sẽ nhìn đến cụm bên dưới này nhá cụm bên dưới này nó sẽ là cụm loa hay mic thì là cái này nó nhiều anh em hiểu nhầm nó là hai bên loa chứ không phải đâu apple hai bên loa trên loa dưới rồi còn đây mới là loa còn cái ba cái um, tròn đây nó sẽ là mic thoại bên trong này nó sẽ là cụm hai mic ấy đó thì các tất cả những cái này đều có cái chống bụi nó là một tấm lưới bằng kim loại chứ không phải là bằng bằng nhựa đâu nhá thì chúng ta cùng nhìn kỹ này thì bên dưới cái tấm lưới này ấy, nó sẽ có màu như cái màu của viền thôi ví dụ như màu bạc này màu vàng này màu xám này đó, con màu xanh này đó, lưu nhá là tấm lưới này như này và sẽ rất là đều nó bụi cũng được đừng mới quá và sẽ không có một cái gì lõm xuống rồi nhé nó rất là đều luôn ví dụ có một cái mà ví dụ cái này này nó có vết lõm xuống ấy thì đã bị chọc qua rồi nhá đã bị sửa chữa rồi nhá đó thì nó đã không chuẩn đó, khi chúng ta đi xem chúng ta phải lưu ý nhìn cả những cái này nữa đó về hình thức là như vậy còn cái cuối cùng để chúng ta có thể nhìn hình thức này thì cái này nó không phải dạng bo chúng ta không viết việt được nhưng mà chúng ta cứ biết đi à, chúng ta cứ biết những cái mép đi xem cái mép là bị hở không cái bóp này xem cái mép là bị hở không đó đó cái cuối cùng là chúng ta ngắm nhé là xem cái này có bị hở không nó nó bị hở là sẽ bị cạy rồi ấy nó không chuẩn nhé đây các mép này xem có bị vết là vết cạy bên trong không có vết xước bên trong không nếu có vết xước hay vết đổi vào bên trong là nó bị cạy rồi nhá đây và cuối cùng chúng ta nhìn camera nhé xem có một cái vết bụi nào hay không nếu có vết bụi thì ờ, có thể là chiếc máy nó bị mở ra hoặc có thể chiếc máy nó bị lỗi viền viền viền rồi nó bị bụi bên trong đó lưu ý là không có vết bụi nào nhá và phải đen như này này nhiều chiếc máy fake nhé camera làm không bao giờ đen như này luôn camera nhìn nhìn rõ camera bên trong cho nên nó sẽ đen và ba cụm camera này sẽ không phải đều nhau nhé cái này sẽ nhỏ hơn này cái này sẽ ờ, to hơn một tí này và cái này to nhất này đó nhìn kỹ mắt thường nhé. nhìn trên camera nó sẽ đen hết nhưng mà nhìn mắt thường nó rất là đen nhìn kỹ là nó sẽ có cụm vòng to hơn không có bụi bên trong ok xong đến bây giờ xem bên trong đây thì để phân biệt giữa hàng à, các nước khác nhau thì cái này chắc nhiều người biết rồi đúng không đó, chúng ta chỉ vào phần vào cài đặt thôi chúng ta vào phần cài đặt này đấy ở phần cài đặt này chúng ta sẽ vào phần ờ, cài đặt chung này đây chúng ta vào cài đặt chung này vào giới thiệu này đây này ở đây thì có tên máy là bao giờ nó sẽ là 12 Pro nhé tên kiểu máy sẽ là 12 Pro nhé đây này đó tên kiểu máy 12 Pro này và số kiểu máy nhá thì ở đây là mình có máy Hàn nó sẽ là KH gạch ngang A này thì anh em đi mua ấy thì bao giờ như KH gạch ngang A thì bao giờ cũng rẻ hơn hàng LL gạch ngang A rẻ hơn hàng hàng Việt Nam gạch ngang A VN gạch ngang A và rẻ hơn hàng Z gạch ngang A rẻ hơn hàng B gạch ngang A bởi vì máy KH hiện tại giờ là rẻ nhất mình không tính cái máy Trung Quốc hay là không tính máy Ả Rập thì máy KH hiện tại bây giờ là máy rẻ nhất mà hiện tại bên mình đang có thế nên khi anh em đi mua ấy, mà anh em thấy KH mà người ta bán bằng L thì anh em tốt nhất anh em không nên mua anh em bỏ hạt rẻ hạt anh em mua bởi vì bên mình bán rẻ hơn hẳn triệu cơ chứ không phải rẻ nhiều nhé máy KH bây giờ hiện tại chỉ có hơn 19 triệu thôi đấy thì đây nó là cái tên kiểu kiểu nước này nếu mà anh em nhìn thấy KH mà bên cạnh này nó lại có cái nhựa này thì anh em bỏ luôn bởi vì máy này máy thay vỏ nhá nếu anh em nhìn thấy VN và Nga mà bên cạnh có nhựa thì bỏ luôn còn nếu anh em thấy lờ lờ cái ga mà bên cạnh nó không có cái nhựa này anh em cũng bỏ luôn bởi vì máy là máy thay vỏ đó đây còn cái quan trọng nữa này khi mà anh em ấn vào đây nhá bạn ấn vào đây nhá đây, ấn vào cái số kiểu máy này thì nó sẽ ra một cái dãy tên modem của máy đây như con này là A2341 con này là A2370 các nước khác nhau thì modem nó sẽ khác nhau một chút cái này không biết là quy định Apple nó khác nhau thì khác nhau như thế nào bên trong phần cứng là như thế nào nhưng mình chỉ cần biết là khi nếu cái mã như này thì chúng ta sẽ chọc cái sim ra chúng ta sẽ chọc cái sim vào ra đấy là chúng ta sẽ kéo cái sim ra và cái bên dưới này chúng ta nhìn ở bên dưới này đó các bạn nhìn thấy cái trang trắng này không thì nó sẽ chính là cái modem đó cái này nó sẽ chính là A2407 chính là A2407 nhá giống như thế này chứ còn nếu mà ở trên cái phần này là A243 2341 mà dưới phần này là A2407 ấy, cùng một con máy ấy, thì chắc chắn là vỏ bị thay chắc chắn là vỏ bị thay nhé phần dưới màn hình nha đây này con máy nào của Apple thì người ta cũng sẽ in một cái thông tin nào đó ở trên máy thôi đó, còn cái phần khai sim này này nó là email thì uh, anh lưu ý là cái email ở trên khai sim này rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao mua máy mới không có nhá mua máy mới mà không có email này đã bị thay vỏ đấy bây giờ máy mới thay vỏ đầy luôn bởi vì cái vỏ con 12 Pro nó phải tầm rơi vào tầm khoảng vỏ xịn phải tầm 5 triệu mà trong cái vỏ đều chỉ có 2 triệu thôi thì nó chỉ cần thay vỏ nó bán nó bất đóng mới bình thường mà mọi người tưởng là mới mà mọi người lại bị lỗ và chúng ta lại được tiền thế nên là lưu ý nhé là khai sim nào cũng phải có email nhưng mà máy cũ thì rất là khó đòi hỏi là khai sim nó trùng với máy email này trùng với máy bởi vì là nhiều khi test một đống máy này mà lắp nhầm thợ là bảo là lắp nhầm là chuyện bình thường thế nên chúng ta đi mua máy mới là phải trùng còn máy cũ thì uh, có thể bỏ qua được bởi vì mình nói thật là nhiều khi bên mình cũng bị trầm nhầm nhầm khai sim với nhau đó nhưng khai sim là phải có email nhá khai sim có email là sẽ là khai sim chuẩn lắp vào đây nó khít là được đó là cái mà chúng ta đi xem được cái model A và cái email còn cái mà chúng ta xem được bảo hành như này nhá đây là ví dụ như máy này nó còn hết hạn bảo hành đến ngày 4 tháng 4 của năm 2022 thì cái này này khi chúng ta dùng một thời gian nó sẽ hiện lên còn nếu mà chúng ta dùng mới format lại cho nó không hiện lên còn để kiểm tra có chuẩn còn bảo hành hay như nào không ấy thì đơn giản thôi mình sẽ hướng dẫn các bạn các bạn vào cái trang web của mình và cái chủ các bồ các bạn sẽ check thì cái này cho các bạn check được là biết máy này có phải là máy chuẩn các bồ không có phải là máy bị hỏng có bảo hành hay không có phải máy thương mại bình thường hay không thì cái này cũng rất là quan trọng đó các bạn cốt ấn vào cái serial này nhá các bạn ấn copy giúp mình ấn copy chưa nó các bạn vào cái trang chủ của Apple này cho bạn vào cái trình duyệt Safari nhá các bạn gõ là check iPhone này lưu ý một điều là các bạn không được vào những trang email info com nữa nha bởi vì những cái trang đấy ấy, nó sẽ đánh cắp thông tin của điện thoại và nó sẽ bán đấy nhiều khi chúng ta sẽ bị ai lao ẩn đấy nên chúng ta chỉ check cái trang chủ Apple thôi đó trang này nha trang có logo Apple này chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ paste cả cái serial mà chúng ta vừa đào về à, vừa copy ấy email cũng được nhưng email phải bỏ khoảng cách này nhá chúng ta gõ captcha này đó à gì chín a này đây mình gõ sai captcha rồi h h sáu g v kép ô sao mấy lần quá sai nhỉ X5 Z S đây nha đó thì ở trên này nó sẽ báo một tích xanh có nghĩa là máy này được bán ra hợp lệ được một tích xanh bán hợp lệ nhá dãy số đây tên máy đây thì cái này nó không hiển thị màu sắc đâu nhá cái này nó hiển thị tất cả màu vào với nhau có bốn màu như này này chứ nó ngày xưa thì nó có hiển thị theo màu sắc nhiều người cứ tin tưởng là cái màu sắc chuẩn nhưng mà cái này chỉ là hiển thị là cái máy đấy thôi đó và cái này hết hạn bảo hành rồi thì nó sẽ là cái ba cái dấu chấm than hai dấu chấm than màu vàng này có nghĩa là nó đã hết hạn bảo hành rồi đó, còn một dấu bán thực tế này Đấy, ví dụ như con máy này còn bảo hành nhá nhiều khi check ở trên này không có bởi vì là vừa format xong ở trên này nó không có nhưng mà check trên trang đấy nó sẽ bao bảo hành thế là lưu ý là khi mọi người đi mua lên check trang này nhé còn nếu mà muốn check thời gian kích hoạt thì à, mình đã hướng dẫn một video rồi có nghĩa là mọi người đăng nhập iCloud vào, vào trang check thôi thì mọi người sẽ biết được cái thời gian kích hoạt của nó là như thế nào đây bây giờ mình sẽ kết nối wifi mình sẽ thử con này nhé thì nó sẽ ra hai cái nút xanh trong đó là muốn một cái nút xanh là nó còn bảo hành đó đấy nhá chúng ta sẽ vào cái trang này chúng ta sẽ ấn vào check iPhone này đó gõ sai chính tả nó vào đúng cái trang chủ luôn đây chúng ta lại paste đây nhá u bốn hai này đây này đây như trước nói này nhá đó như trước máy này chưa rồi mình lại ờ, vừa đăng nhập cái ai cả lao vào đây mất rồi đây thì nó sẽ đủ hai nút xanh này đó thì trong đó là cái nút xanh này nó sẽ báo là thời gian nó hết hạn bảo hành nó bao nhiêu lâu mùng bốn là bốn năm hai hai nhá đó còn không có hai nút xanh nó hết bảo hành rồi đó, khi đi mua máy là chúng ta lưu ý là check chỉ check trên trang này để chúng ta kiểm tra ra cái máy xuất xưởng chuẩn hay không còn nếu mà check mà không ra series ấy thì nó là cái máy như này này máy đánh cắp này máy mà được Apple bảo hành nhưng mà người ta không người ta đổi cho khách hàng con khác rồi và con đấy người ta hủy image hệ thống nó không quản lý này máy bán cho những người làm video này không quản lý thế này có nghĩa là Apple người ta không quản lý nữa thì những email đấy chúng ta sẽ không check ra và máy fake thế nên mà trong trường hợp chúng ta check ra mà email đỏ như vậy ấy, thì một nếu tin tưởng hàng chúng ta mua những yêu cầu bán ra rẻ thôi hai và chúng ta không lấy luôn bởi vì nếu mà dễ dính vào cái hàng mà ví dụ bán cho kỹ thuật viên đã ngon nhưng dính vào cái hàng mà ví dụ như là hàng lỗi chảo hành hoặc là cái hàng ăn cắp ấy thì rủi ro so về sau này rất là nhiều thế khi đi mua thì chúng ta nên kiểm tra là những chiếc máy nào có thời gian bán là hợp lệ như này nhất nhiều trường hợp anh em kiểm tra mà nó vẫn là dấu chấm than và nó báo là không biết thời gian bán hợp lệ và như thế nào thì đơn giản thôi những trường hợp đấy cũng có thể xảy ra bởi vì khi những nhà phân phối ví dụ như Viettel của chúng ta phân phối mà người ta không kích hoạt rõ ràng ấy thì nó sẽ trường hợp nó xảy ra thì khi đó chúng ta đơn giản thôi chúng ta sẽ chọn một cái ngày chúng ta mua và chúng ta đăng nhập Agala và chúng ta chọn một ngày chúng ta mua thì máy nó sẽ báo được cái thời gian cái hòa chuẩn và thời gian mua chuẩn đó nhá cứ có hiện dấu chấm than là màu vàng hoặc là dấu màu xanh là được tốt nhất là lên dấu màu xanh còn nếu mà hiện màu đỏ ấy, thì bỏ nhá bỏ mà lấy nhá đó thì đơn giản khi đi check iPhone 12 là như thế thôi ngày nay thì mình làm clip nó đơn giản như vậy thôi à, còn về chi tiết hơn ấy, thì uh, thiếu sót hay chi tiết hơn thì uh, anh em có thể bổ sung bằng comment bên dưới hoặc là nếu mà mình nói gì sai thì anh em phải đóng góp giúp mình để mình hoàn thiện hơn trong clip sau còn ở đây thì ờ, đến lượt mình thì mình cũng quảng cáo qua thì nếu anh em hiện tại tin tưởng xem video này và tin tưởng muốn mua hàng ấy thì em có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại là 025 652 6789 hoặc anh em có thể là comment cái số điện thoại anh em vào dưới video này hoặc là anh em có thể đến tại Hải Phòng em qua trực tiếp là 170 lần chay website mình thì là trên bên nào anh em có thể đặt hàng ở trên đấy thì bên mình sẽ ship anh em nếu anh em ở xa ship COD nhé nhưng chiếc máy này thì hoàn toàn có thể ship COD được nhận hàng anh em phải thanh toán thì bên mình bảo hành những chiếc máy này đều là 12 tháng hết nếu anh em mua ở xa thì đó là một một trong vòng 45 ngày trường hợp bị lỗi thì mình sẽ đổi cho anh em chiếc máy khác đó và mình nói lại hiện tại bây giờ mình bán những chiếc máy rất là rẻ nhé bây giờ nó là đầu năm 2022 nghĩa là tháng 1 năm 2022 thì bên mình đang bán những chiếc máy này ấy, giá chỉ hơn 19 triệu thôi giá chỉ hơn 19 triệu thôi nhá về sau này chắc chắn về càng về sau nó càng rẻ đó chỉ những dịp tết này này sắp tới hàng khan thì nó thể sẽ nhích giá là một chút còn nếu mình còn hàng mà mình không phải nhập mới về và không bị nhích giá thì mình vẫn bán giá đấy thôi chi tiết để cập nhật giá chi tiết anh em vào website mà vào vn giúp mình nhé thì mình sẽ báo giá cụ thể hơn đó thì uh, ngày hôm nay mình làm ngắn gọn vậy thôi cảm ơn anh em xem clip và chào hẹn gặp lại anh em